Ngày 4 tháng 11 vừa qua tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 ở phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trúng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.